Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Soi Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá nhé anh em. Đấy thì mới hồi tối ờ, mới hồi khuya nay thôi thì Tiếng đã cho anh em là hai mã kèo ở cái hai cái trận C1. Đó, đó chính là cái mã kèo của Arsenal với Botin này, rồi ờ, Real Betis với Manchester United này. Đấy thì đầu tiên <coughs> Tiếng cho anh em xem qua lại về cái mã kèo mà mà Tiếng đã cho ở cái trận MU đây thì ở trận mù tiến đã cho anh em vào cái mã kèo là chấp đồng nữa cả trận đấy thì ở riêng cái trận này anh em cũng đã hấp full hấp full được cái mã kèo mu ở trận này đấy và cái trận thứ hai là trận giữa Arsenal với Botin thì à, ở trận đấu này à, đây tiến sẽ cho anh em xem mã kèo mà tiến cho này <coughs> thì riêng cái trận MU thì anh em đã hấp full cái mã kèo là là à, 0.25 rồi trận đó là MU thắng 1-0 cả trận nha anh em đấy còn riêng ở trận đấu Arsenal với cái thằng uh, Sporting thì về à, kèo gốc thì tài gốc 9.5 anh em cũng đã húp được cái mã kèo tài gốc này đấy anh em đã húp được mã kèo tài gốc này nhưng mà bù lại trận đấu đó thì kết quả hòa và dẫn đến hiệp phụ và dẫn đến penalty luôn đấy và Arsenal đã bị lỗi nên thua cái kèo chấp nha anh em đó riêng cái mã kèo trận đấu này thì anh em hồi kèo thắng một hòa một hồi nhưng mà về trận MU anh em đã húp full được MU cho nên tổng vẫn có lãi nha anh em đấy thì à, trên YouTube tuy là tiếng chỉ cho tiếng chỉ bảo là ở mức tham khảo thôi đó nhưng mà các mã kèo mà tiếng cho bọn vẫn rất là uh, nhận định phân tích một cách rất là kỹ nha anh em đó để giúp anh em kiếm lãi một cách mà nó ok nhất đó thì tiếng hay hay nói trên youtube là tham khảo thôi mà đúng sự thật là là chưa có nhiều cái thông tin nên tiếng mới nói cái đó là tham khảo còn những cái chuẩn nhất là trong nhóm nghiêng hồi tối thì thì nhóm của tiếng cũng húp được 3 đến 4 kèo đấy nhưng mà hiện tại tiếng không có ờ, không có tiện không có tiện để đưa cái nhóm mình lên nhiều trên youtube đó anh em thông cảm cho tiến về cái việc đó nha đó và ok thì uh, tiếp theo video này tiến uh, sẽ nhận định thêm cho anh em một cái uh, uh, những cái trận đấu những cái trận đấu tại giải ngoại hạng anh nha anh em đó những cái trận đấu đại giải ngoại hạng anh được diễn ra vào lúc 10 giờ uh, hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai còn những trận khác nữa đó bên cạnh đó còn có những cái giải La Liga, Bundesliga, Serie A này là League One này rất là nhiều giải đấu luôn đó thì hôm nay tiến sẽ lựa chọn ra những trận đấu mà được nhiều anh em quan tâm để tiến uh, uh, nhận định lên video phân tích à, và chắc chắn là tiến không có nhiều thời gian để lên hết tất cả video cho anh em rồi đó nên nếu mà anh em muốn lấy được full các mã kèo ở các trận đấu khác thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến đợi ở phía dưới góc màn hình trong cái video này để thì anh em liên hệ cho tiến đi à, nếu mà anh em đáp ứng đủ hai cái yêu cầu của tiến thứ nhất là anh em có một cái số vốn uh, vốn tối thiểu từ một củ một củ đến hai củ trở lên anh em nhớ nha ít nhất cũng từ một củ hai củ trở lên đấy còn cái uh, vấn đề thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng mà để chơi cùng trang với tiếng thì bắt buộc anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng mà tài khoản ngân hàng anh em bắt buộc phải có cái xài cái chuyển khoản online nhé gọi tắt là internet banking đấy ok thì anh em nếu mà đáp ứng được hai cái nhu cầu đó mà muốn đồng hành với tiến ở những cái chặng đường phía trước thì cứ liên hệ ngay cho tiến đấy tiến sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm và đặc biệt là cái nhóm của tiến là không bao giờ thu phí từ anh em nhé anh em vào nhóm là hoàn toàn miễn phí luôn anh em nhớ nhé đấy tiến sẽ không thu một đồng phí nào từ anh em hết chỉ cần anh em đáp ứng được hai cái yêu cầu của đó của tiến đó anh em chơi một trận banh vài chục củ hay là năm mười củ rồi, rồi cả trăm nữa cái cái chuyện nó cũng bình thường đúng không anh em những anh em chơi banh bóng chứ cũng hiểu mà thì cái vốn mà một hai củ nó sẽ không đi đến đâu hết nhưng mà tiến vẫn cố gắng để giúp anh em đấy vì với cái số vốn một hai củ đó tiến mới có thể chia được những má kèo mà mà nó nó phù hợp nhất cho anh em chơi này cũng như là là bắt anh em dần lại tỷ số rồi để là một ít vốn dần mã kèo gung kèo thẻ cái kiểu để cho anh em uh, uh, có thể uh, à, hạn chế cái việc mà thua lỗ đó mới kiếm lãi được đúng không anh em còn anh em cầm vài trăm vào thì thì làm gì mà mà tiếng chia kèo cho anh em được không lẽ tiếng kia anh em là chơi một cái thằng kèo trên 100 đi rồi không lẽ bắt anh em dần tỷ số 100 người chơi kiểu đó là lấy cái gì để lời đúng không đó thà có vài trăm đó anh em để tiền ăn uống uống cà phê hay dẫn bạn bè bồ bịch gì vợ con anh em đi ăn uống cho tiền con ăn bánh đi đó chứ anh em cầm vài trăm vào thì không không có thể nào mà chơi chung với tiếng được nói thẳng là như vậy nhá nếu mà số 4 ít nhất cũng từ một phải cũ trở lên thì hãy liên hệ cho tiếng còn không thì tốt nhất anh em đừng có nó đừng có liên hệ tới tiếng mình mất thời gian với nhau thôi đấy đấy thì ok à, thì để vào nhóm của tiếng chỉ cần hai điều kiện thôi rồi à, quay lại với cái video này tiến sẽ phân tích cũng như là nhận định cho anh em à, trước một cái trận đấu được diễn ra vào lúc 10 giờ tối nay tại ngoại hạng anh nhé anh em đây tiến sẽ phân tích nhận định trước cho anh em cái trận đấu giữa Southampton với cái thằng à, Tottenham nhé ok thì à, à, trước khi mà đến với cái video nhận định phân tích về cái cặp đấu này cũng như đưa ra cái cái kèo mã kèo mà tiến chọn cho anh em thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này nhá đây thì nhà cái đã đánh giá cái đội khách Tottenham nằm ở cửa trên khi chấp đội chủ nhà sau hôm Southampton với mức chấp lần lượt là nửa trái này, nửa một rồi 0.25 cùng với một hòa cả trận. Đấy. Rồi mã kèo tài xỉu 2.5, 2.25, 2.75 rồi hai hòa nè. Đó rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi luôn đó anh em kết mã nào thì vào mã đó còn không thì anh em cứ đợi xem hết video khi mà phân tích nhận định xong tiến đưa ra mã kèo của tiến chọn anh em thấy hợp thì anh em vào còn anh em mà muốn chắc kèo hơn trước giờ bóng lăn tiến sẽ đẩy kèo lên nhóm một cách mà, mà những mã kèo nó chuẩn hơn khi mà tiến biết được cái đội hình ra sân rồi biết được cầu thủ nào vắng cầu thủ nào chơi với sơ đồ gì đó rồi biết chơi công hay thủ nói chung là là khi đó có những cái cái đội hình cũng như là cầu thủ uh, uh, Liga săn hay chấn thương đội hình chính thức chính thức này nọ cái kiểu thì lúc đó tiến mới lên được cái mã kèo chuẩn nhất cho anh em đó anh em nhớ nhá những anh em nào mà muốn lấy kèo chuẩn thì cứ liên hệ cho tiến để tiến đưa anh em vào nhóm ok cho anh em còn trên video trên video tiến đã nói nhiều lần rồi tiến phải lên kèo sớm cho anh em để uh, trên youtube lên sớm cho anh em trên youtube là trước nửa ngày trước nửa ngày cho đến một ngày anh em nhớ nha anh em nhớ đó trước nửa ngày cho đến một ngày thậm chí là hơn một ngày luôn đó vì những cái lúc này tiến lên video cho anh em thì nó mới có cái đời sức mới có đời sức để để cho anh em xem anh em nhớ chưa phải lên sớm mới có đời sức từ youtube anh em mới tìm ra được cái kênh của tiến để anh em tham khảo kèo đó còn tiến mà lên cận giờ quá thì anh em chắc chắn sẽ không tìm ra được những cái video phân tích của tiến để cho anh em tham khảo đâu đó anh em thông cảm với đó cho tiến nhá chứ tiến cũng không muốn lên kèo sớm cho anh em làm gì cả đấy thì uh, tuy là những mã kèo tham khảo tiếng nói trên youtube nhưng tiếng cũng là phân tích một cách cách rất là kỹ càng chứ không phải là cho bùa cho bảy anh em đó ok cho anh em còn anh em mà muốn đồng hành thì nó sẽ khác nữa muốn đồng hành đi sâu với tiếng để để kiếm lãi hàng ngày thì thì như tiếng nói cứ liên hệ cho tiếng để vào nhóm đạt đủ hai cái điều kiện ok đó thì thì à, đó hiện tại cái mã kèo quay lại với mã kèo này tiếng anh em có thấy nè mã kèo nhà cái đưa ra hiện tại chỉ có mã kèo tỷ số cũng như là mã kèo chấp mã kèo tài xỉu cái chặn mà thôi đấy thì bên cạnh đó chắc chắn là còn mã kèo thẻ nè kèo gốc nè kèo thẻ kèo gốc rồi kèo gung giữa chặn rồi kèo cả hai đội ghi bàn hay là kèo à, kèo ném biên rồi kèo cả đội đội nào mà mở tỷ số trước này nọ nói chung là rất nhiều anh em nhưng mà do trận đấu này à, tí nhận định hơi sớm nên nhà cái cũng chưa đưa lên được nhiều mã kèo cho anh em chơi nhưng mà hiện tại với những mã kèo này cũng thấy tiến cũng thấy rất là nhiều rồi đúng không anh em đó nhưng um, về mã kèo thẻ phải cốc hay là những kèo khác thì chắc chắn là là là trước nửa ngày ví dụ như cái trận này đá vào lúc 10 giờ tối ngày 18 tháng 3 thì chắc chắn là tầm buổi trưa thôi tầm 1 2 giờ trưa hoặc có thể là sáng sớm thì chắc chắn nhà cái sẽ đẩy đầy đủ các mã kèo gốc kèo thẻ đầu lên cho anh em đó lúc đó thì thì anh em có thể lựa chọn nhiều cái mã kèo hơn ok cho anh em còn với những mã kèo này trước khi mà tiến đưa ra cái lựa chọn của tiến cho anh em tham khảo thì anh em hãy cùng tiến đi qua lại cái phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này nhá đây <clears throat> thì uh, trước tiên anh em nhìn vào các bảng xếp hạng có thể thấy hai cái đội này là là một trời một vực khi mà thằng Tottenham đang đứng ở trên bảng xếp hạng với top 4 uh, à, với 48 điểm sau 27 vòng đấu có 15 thắng 3 hòa và 9 thất bại đấy và Tottenham có được 49 bàn thắng và để thủng lưới 37 bàn uh, và Tottenham này Tottenham cũng uh, uh, trên cái cái cái đội xếp thứ năm là cái thằng Newcastle với 4 điểm cách biệt mà thôi đó và bỏ xa Liverpool chỉ với 6 điểm thôi nhưng mà anh em nên nhớ Newcastle còn hai trận chưa thi đấu và Liverpool vẫn còn một trận chưa thi đấu kém hơn thằng Tottenham đấy đấy thì thì thì với các bảng xếp hạng hiện tại thì mọi cái cái nguy cơ mà mà bị loại khỏi top 4 vẫn còn nguyên với cái thằng Tottenham này nhá anh em đó vì cái khoảng cách nó không không có đi không có cách bị quá nhiều điểm trên bảng xếp hạng anh em thấy này gồm nghiêng trên trên cái vị trí top 2, top 3 thì top 2 đến với top 1 chắc chắn là Tottenham sẽ khó mà cạnh tranh rồi. Khi mà bỏ xa à, bị Arsenal bỏ xa đến 18 ờ, điểm cách biệt trên bảng xếp hạng đấy và bị Man City bỏ xa đến 13 điểm đó thì thì uh, chắc chắn vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai sẽ rất là khó dành cho Tottenham nhưng ở vị trí thứ ba thì Tottenham vẫn có thể cạnh tranh nói chung là là những đội bóng lớn tại ngoại hạng Anh mà muốn giữ cúp C1 mùa sau chắc chắn ở mùa giải này ngoại trừ Arsenal uh, cùng với Man City từ mũ uh, top 3 là MU cùng với Tottenham hay Newcastle Liverpool thì chỉ đang cạnh tranh một cái vị trí ở trong top 4 mà thôi đó chứ không thể nào mà cạnh tranh được cái ngôi vô địch cùng với Arsenal và Man City được vì cái khoảng cách hiện tại khá là xa khi mà phía trước ngoại Anh chỉ còn 11 vòng đấu nữa thôi đó thì thì ờ, đó là nói về cái cái đội ờ, khách Tottenham còn về anh em nhìn đến đội chủ nhà Southampton này, Southampton hiện tại chỉ có được 22 điểm sau 27 vòng đấu mà thôi. Đó thì cái vị trí đứng của cái thằng Southampton này đang rất là nguy hiểm trên cái bảng xếp hạng và có thể rớt hạng để để chơi ở giải Championship vào mùa sau. Đó thì nhưng nhưng có một điều uh, uh, nhưng có một điều cũng uh, khá khá là cho thằng Southampton này khi mà cái đội xếp thứ 17 cái đội mà an toàn gần nhất cũng như là vị trí thứ 16 nè và kể cả vị trí thứ 15 luôn ba cái vị trí an toàn này chỉ đang có được 25 đến 24 đến 25 điểm mà thôi đấy và chỉ bỏ xa cái thằng sông tên từ 2 đến 3 điểm cách biệt mà thôi đó tuy là cách biệt nhau đến 5 6 bậc trên bảng xếp hạng nhưng chỉ uh, uh, cách nhau chỉ uh, bốn điểm thôi, hai ba điểm thôi. Đấy, vì vì vậy mà Southampton chỉ cần một trận thắng thôi, chỉ cần một trận thắng thôi chắc chắn là sẽ thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm này. Đó. Vì vậy mà mà cái trận đấu này có thể nói là rất là căng thẳng, rất là căng thẳng luôn nha anh em đối với thằng Southampton thì chắc chắn là nó sẽ không muốn gớt hạn ở mùa giải năm nay và chắc chắn là nó muốn uh, muốn một cái sức để chơi tiếp ở vị trí ngoại hạng Anh mùa sau còn thằng Tottenham thì chắc chắn cũng không muốn bị mất cái top 4 ngoại hạng Anh để phải chơi uh, ờ, ở cúp C2 hoặc là là không có cái mục tiêu gì ở mùa giải sau ở các đấu trường lớn đúng không anh em đấy thì cả hai đội đều có những cái mục tiêu riêng của mình đó và Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái phong độ của hai đội này đây mình đang nhận định cái giải Ngoại hạng Anh nên Tiến sẽ cho anh em xem cái phong độ riêng vào Ngoại hạng Anh thôi nhé đấy thì trước tiên đội chủ nhà tên trải qua đây anh em thấy này 7 trận gần nhất tên có được hai thắng một hòa và phải nhận 4 thất bại đó một cái hàng thủ của thằng tên chơi khá là tệ khá là tệ nha anh em nhưng mà bù lại đó thì tên vẫn có những cái chiến thắng cũng rất là ấn tượng như là chiến thắng 1-0 trước ờ, Chelsea này rồi chiến thắng 1-0 trước Leicester này ở trận đấu này thì Leicester tiến có theo dõi và và Leicester thi đấu ở trận đấu này phải nói là cực kỳ hay luôn nhưng mà Southampton đã đã xuất sắc đánh bại được Leicester với cú lối chơi mà phòng ngự phản công rất là xuất sắc đấy nhưng mà ở cái trận ờ, đấu gần nhất đây anh em trận đấu gần nhất thì cái thằng uh, Southampton lại phải nhận thất bại 2-0 trước Benford trên sân nhà nhưng mà trước đó thì Southampton cũng đã uh, có lợi thế khi mà 11 đấu 10 với MU khi mà MU phải nhận chiếc thẻ đỏ rất là sớm của Casemiro đấy nhưng mà ở trận đấu này thì thì hai cái đội này à, MU đã à, à, Samton đã không thể đánh bại được MU và phải đành phải phải kết thúc trận đấu với tỷ số không đều đó và mới đây nhất thì cái thằng à, Samton lại phải đợi nhận cái thất bại 2-0 trước Watford đây Tiến sẽ cho anh em xem trận đấu này đây thì cái trận đấu này trên sân nhà Southampton cũng để cho uh, Benford chấp với mức chấp là khá khá là uh, không có cao lắm khi mà Benford chỉ chấp đồng nữa trước thằng Southampton thôi đấy nhưng mà ở trận đấu này Southampton uh, tuy được kiểm soát bóng rất là tốt luôn em tới 66% kiểm soát bóng nhưng trong đó chỉ có 7 pha dứt điểm mà thôi so với thằng uh, so với thằng Benford thì có đến 11 pha dứt điểm trong đó có 5 pha trúng đích đó và đã mang về hai bàn thắng cho cái thằng uh, Benford <coughs> thì cái kết quả này cái trận thua này cũng đã uh, một phần nào đó ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là là áp lực của các cầu thủ khi mà cái bảng xếp hạng ngoại Anh hiện tại đang phải nói là đang rất là căng thẳng đó và cái việc mà được thi đấu trên sân nhà là một cái lợi thế nhưng lại bị uh, phải nhận một thất bại cũng như là đấu với một cái đội bóng mà mà, mà khá ngang tầm với mình khá ngang cơ với mình nhưng mà phải lại nhận một cái thất bại hay không khi mà thi đấu trên sân nhà thì phải nói là rất là đáng tiếc cho cái thằng Samton đấy thì cái trận đấu này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của Samton nhé anh em đó cùng với cái thằng Tottenham thì anh em có thể thấy này tại ngoại Anh thì Tottenham đã có được 4 chiến thắng và chỉ nhận hai thất bại ở ờ, ờ, uh, 6 vòng đấu gần nhất đó thì mới đây nhất thằng Southampton thằng, thằng xin lỗi anh em mới đây nhất thằng Tottenham đã xuất sắc đánh bại được Nottingham Forest với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà của mình đấy thì ở trận đấu này à, cái thằng Tottenham kiểm soát bóng à, à đến 55% và tung ra được đến 15 pha dứt điểm này so với cái thằng à, Nottingham thì 45% và 9 pha dứt điểm mà thôi đấy Tottenham thì à, đang cũng đang có phong độ khá là ổn nha anh em khá là ổn thôi chứ không được tốt cho lắm đấy ok thì à, Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thành tích sân khách cũng như là sân nhà của hai đội này đó riêng về cái thằng Tottenham đang có thành tích sân khách khá là tệ luôn khi mà phải nhận hai thất bại liên tiếp khi mà thi đấu ở trên sân khách đó những cái chuyến xa nhà của Tottenham đều làm cho người hâm mộ lo, lo, lo, lo lắng luôn đúng không anh em đó còn về cái đội uh, chủ nhà Southampton thì sau khi mà đẩy thua cái thằng Wolver 1-2 trên sân nhà thì tiếp tục uh, thì thì tiếp tục sau đó thì Southampton lại đã có được một chiến thắng trước Leicester với tỷ số 1-0 đấy và gần đây nhất thì Southampton cũng đã phải nhận ờ, không hai trước Benford ngay trên sân nhà như tiếng mới nói đấy đấy thì hai cái phong độ của thằng hai thằng này khá ngang nhau thằng uh, Benford chỉ nhỉnh hơn một chút thôi khi mà có được một chiến thắng còn uh, Tottenham thì hoàn toàn tệ khi không có được một chiến thắng nào ở hai trận sân nhà gần nhất đấy đúng không anh em và nhìn vào cái lịch sử đầu thì anh em có thể thấy này ở cái trận lượt đi ở cái trận lượt đi đối đầu nhau gần nhất thì thằng Tottenham đã giành chiến thắng 4-1 trước Southampton anh em nhớ nha cái trận này trận lượt đi ở giải ngoại hạng Anh mùa giải năm nay Tiến cho anh em xem qua về cái trận lượt đi này đây thì ở cái trận lượt đi Tottenham có mức chấp trước cái thằng Tên đến một trái gửi luôn nha anh em đó trên sân nhà Tottenham chấp đến một trái gửi luôn và trận đấu này thì Tottenham đã thắng với tỷ số là 4-1 và đã thắng luôn cái mã kèo châu Âu châu Á này đấy thì riêng cái trận đấu này Tiến cũng có nhớ là Tiến đã cho anh em là mã kèo chủ nhà Tottenham chỉ chấp với mức là 1.25 mà thôi đó 1.25 ăn 0.8 ờ, mấy đấy và anh em à, cũng đã húp được cái mã kèo ở cái trận đấu này đó những anh em mà theo dõi kênh youtube của tiến thì nhìn qua trận đấu này chắc cũng sẽ nhớ về cái mã kèo ăn đó đúng không đấy và anh em xem này ở trận đấu này thì Tottenham kiểm soát bóng đến 58% và tung ra được đến 18 pha dứt điểm trong đó có 8 pha trúng đích này đó so với thằng uh, à, à, Samton thì chỉ có 42% kiểm số bóng mà thôi đấy và quay lại với cái trận lượt về này thì uh, cái cái thế trận cũng như là là cái phong độ của hai đội nó đã khác rồi anh em và cũng như là cái cái diễn biến trên cái bảng xếp hạng nó cũng thay đổi nữa đó hai đội đang rất là cần điểm luôn đặc biệt là cái thằng Southampton này đó vì chắc chắn là nó không muốn phải phải chơi ở giải Championship vào mùa sau đúng không anh em đấy thì với những gì mà tiến đã phân tích cũng như là là cái uh, tỷ lệ kèo mà nhà cái nhà cái đưa ra hiện tại thì tiến lại nghiêng về cái thằng Southampton trên sân nhà nhiều hơn đấy vì vậy với cái mã kèo chấp hiện tại <coughs> thì anh em à, nếu mà kết cái mã kèo của tiến chọn thì anh em có thể theo tiến đây tiến sẽ chốt cho anh em tiến sẽ chốt cho anh em một cái mã kèo trong cái trận đấu này tiến sẽ chốt anh cho anh em một cái mã kèo duy nhất nha là hình sao tên anh em nhớ nha sao tên đội chủ nhà vào cho tiến cái mã kèo là được chấp nửa một nha anh em nhớ nha không có vào cái kèo mà chấp nửa trái ăn cao làm gì cả đấy anh em cứ vào cho tiến cái mã kèo sao tên được Tottenham chấp nửa một với mức là bỏ một ăn 0.84 đó anh em nhớ nha và thêm vào đó là anh em vào thêm cho tiếng là cái mã kèo tỷ số anh em dằn thêm cho tiếng là cái mã kèo tỷ số hằng tên thua Tottenham và mã kèo tỷ số là Tottenham thắng anh em đây anh em dằn cho tiếng cái mã kèo là Tottenham thắng nè à, thắng 1-0 với mức uh, ăn là bỏ 1 ăn 6.4 ok nha anh em đây chốt lại cho anh em hai mã kèo <coughs> đầu tiên là cái mã kèo uh, Southampton Southampton Southampton được chấp 0.75 này anh em đó Southampton cộng 0.75 ST cùng với đó là dằn lại dằn một ít vào mã kèo tỷ số tiếng ghi rất là kỹ nha anh em đấy 1-0 dành cho Tottenham ok cho anh em đấy ví dụ nha ví dụ như là anh em bỏ cái hai cũ đi anh em bỏ cái hai cũ anh em vào cái thằng sam tên này anh em vào cái thằng sam tên này anh em chỉ cần vào một một củ 6 một củ 7 thôi còn lại ba bốn trăm anh em sẽ dằn vào cái mã kèo tỷ số một không dành cho Tottenham cho tiến đấy hoặc có thể là anh em như là vào một triệu sáu vào một củ sáu cái thằng sam tên này và anh em để 200 vào cái kiện mã kèo một không cho Tottenham cùng với đó là là vào thêm cái mã kèo ờ, tỷ số Tottenham thắng 2-1 vào thêm 200 nữa đấy anh em hiểu chứ vào một không với hai một dành cho tết nha với tỷ với với mức là 200k mỗi cái kèo tỷ số và dằn thêm còn lại một triệu sáu là vào cái thằng tên được chấp 0.75 này đó là mã kèo cho những anh em mà hay cổ tiếng chỉ ví dụ gì thôi nha đấy để tránh trường hợp mà cái thằng tết nha chỉ ăn cách biệt một trái thôi thì cái thằng tên này sẽ thua nửa mâm ở trận đấu này anh em đánh một củ 6 anh em sẽ thua 800 nhưng bù lại anh em sẽ ăn được mã kèo tỷ số này đó anh em chắc chắn là sẽ lãi luôn anh em bỏ 200 anh em ăn 6.4 lặn lên được một triệu ba một triệu tư đúng không trong cái đó anh em chỉ thua 800k thôi anh em vẫn lãi 5 600k đó anh em chơi như vậy thì có lãi mới đúng không đúng không anh em đấy <coughs> thì tổng kết lại đây là những cái mã kèo mà tiến chỉ chỉ uh, uh, dành cho những anh em tham khảo thôi đây tiến chỉ dành cho anh em tham khảo thôi nha còn những anh em nào mà thấy ờ, những cái nhận định cũng như là phân tích và đưa lên cái tỷ lệ kèo này mà mà nó ưng ý với anh em thì anh em cứ vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại đấy còn những cái mã kèo chuẩn hơn tiến sẽ đẩy lên trên nhóm trước giờ bóng lăn tầm 30 phút đến một tiếng à, vì lúc đó như tiến đã nói rồi có đầy đủ các đội hình ra săn này cầu thủ chấn thương hay là cầu thủ nào à, có thể vào sân chơi với sơ đồ gì đấy lúc đó thì tiến mới có thể nhận định cũng như phân tích và đưa những cái tỷ lệ kèo chuẩn hơn cho anh em tham khảo được đó thì à, những anh em nào mà thật sự đang thu tha xa bờ mà muốn vào nhóm gỡ gạt cùng đi với Tiến ở chặng đường dài thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo hoặc cái Telegram Tiến để ở phía dưới màn hình trong cái video này đấy thì cái video này cũng dài rồi à, anh em cũng à, à, đừng quên là để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến Sâu Kèo cũng như là cái kênh à, Tiến bóng đá để cho Tiến có thêm nhiều động lực để làm những cái video sắp tới nhé. Và cái kênh Tiến số kèo này của Tiến cũng gần đạt một ca sub rồi. Anh em hãy nhanh chóng đẩy follow cho Tiến uh, nhanh chóng đạt được đến mức một ca sub ok cảm ơn anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mắc kèo mà anh em đã đầu tư